tiếp theo thì tôi cũng sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp để các bạn xem thử bếp linh kiện của nó gồm có một cái nắp khói nè à, hai cái vòng để đặt kiềng không có hai cái bàn này người ta đang sẽ không có lắp kiềng vào được đây không có quạt cầu chúng ta không có lắp kiềng vào được phải có hai cái vòng này và nó có một cặp đầu chia lửa có hai cái nắp bằng inox ngoài ra thì bếp cũng có hai tầng lửa hoặc nướng thì có không nướng còn nướng được làm từ inox một cũng có hai tầng lửa một tầng lửa trên áp xuống và hai tầng lửa hai phía hai bên giúp cho các bạn có thể nướng đồ ăn mà không có cần phải chở nhiều bây giờ tôi sẽ bật hết bếp lên cho các bạn xem thử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 một cái cách nữa để nhận biết khi mà bếp tiết kiệm ga thì các bạn có thể chú ý vào hai cái bếp chúng ta khi mà sử dụng á chúng ta thấy ngọn lửa chúng ta đang lớn mà đột nhiên nó nhỏ lại thì chúng ta không tăng chỉnh lên được nữa cái đó là do que cảm biến của bếp nó cảm nhận cái nhiệt độ ở đấy nồi nóng hơn 200 độ C và nó thích khóa ga để tiết kiệm ga cho chúng ta nó, nó sẽ giảm nhiều nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta hai bếp của tôi đã khóa ga này bếp bên phải của tôi là 306 352 ờ, độ bạn thấy không 350 độ bếp khóa ga bếp bên trái của tôi là nó đã nguội bớt còn 270 độ hai bếp được đã phát ra này thì ở vị trí khác nhau bếp cũng sẽ có nhiệt độ và thời gian phát ra khác nhau để giúp cho các bạn khắc phục vấn đề về pin thì đối với bếp này chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này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 và mức hẹn giờ nhỏ nhất là một phút ở đây tôi sẽ chỉnh về mức nhỏ hẹn giờ nhỏ nhất là một phút để thử chức năng hẹn giờ của bếp nướng cho các bạn xem tiếp theo ở bên ờ, phía tay phải của tôi ở đây thì nó gồm có những chức năng đây. tiếp theo bên phía tay trái của tôi thì nó gồm có những chức năng như sau như cái hình ấm nước á các bạn có thấy cái bên tay trái có hình hình cấm nước nè đó là chức năng nấu nước sôi các bạn có thể sử dụng sử dụng chức này để chức năng này để đun nấu nước sôi khi mà các bạn nấu nước sôi á nước trong nồi nó sôi lên thì khoảng 5 phút sau bếp sẽ khóa ga cho chúng ta mục đích của nhà thiết kế họ làm như vậy á cái chức năng này là để chúng ta có thể giết hết cái lượng vi khuẩn ở trong nước tại vì theo khảo sát á, vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới thật sự là giết hết vi khuẩn được cũng như là cái chức năng này có thể hạn chế cho tình trạng chúng ta nấu nước sôi xong mà chúng ta là một việc gì đó chúng ta quên tắt làm cho nước nó bị cạn nồi và hao ga rất là nguy hiểm rất là tốn phí vì thế cái chức năng này có thể khắc phục tình trạng đó nước sôi lên giết vi khuẩn trong 5 phút và sẽ khóa ga bếp nướng của tôi vừa mới khóa ga tắt bếp đây thực hiện chức năng hẹn giờ thành công của bếp nướng luôn đây nước qua ấm nào để chọn chức năng nấu sôi tiếp theo cái hình bóng đèn ở đây là chức năng nấu cơm mà nấu cháo đối với chức năng nấu cơm nấu cháo này thì ờ, ở đây là nấu cơm và ở trên là nấu cháo nút chát các bạn bấm di chuyển đèn vào sáng lên để chọn thôi còn với để các bạn phải bấm nhanh lên các bạn bấm chậm quá sau 2 giây thì nó sẽ lưu vào một vị trí bất kỳ ở đây thì ở trên nấu cháo các bạn bấm vào để chọn thôi còn ở nấu cơm á chức năng nấu cơm này ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga để nấu cơm có giá là khoảng hơn 3 triệu đồng nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam vì thế ở Việt Nam chúng tôi khuyên dùng các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy nồi dày một chút và nhiệt độ của nó dễ tích tụ được lâu tạng hơn cũng như là cái đường kính đáy nồi nó nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm hiệu quả nhất tôi sẽ trở về chức năng nấu nước sôi để thử chức năng nấu nước sôi cho các bạn xem nước trong nồi tôi bảo ít thôi để cho nó mau sôi còn ở bên phía tay phải của tôi thì nó gồm có chức năng chiên và chức năng rang đây cái hình con tôm đặc biệt là con tôm lăn lăn lăn bột chiên này đây là chức năng chọn nhiệt độ chiên nó có ba cái nhiệt độ mặc định của nó là 160 180 và 200 độ C các bạn khi mà chiên đồ ăn đó, chúng ta chỉ việc bấm di chuyển cho cái đèn này nó sáng đến cái nhiệt độ mà các bạn cho là hợp lý với các loại thực phẩm mà các bạn đang chiên á, thì bếp sẽ tự động lưu ở nhiệt độ đó các bạn có thể chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ nó ổn định vừa phải không có lo bị lớn quá lửa làm đồ ăn nó bị cháy khét còn cái hình phím đen này là chức năng rang tại vì như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh này nó mà tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là khoảng 250 độ trở lên thì nó sẽ khóa ga để cho an toàn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 ngoài ra như tôi giới thiệu bếp này có hai hộp nướng này các bạn có thể nướng đồ ăn không cần phải chở nhiều nhưng mà khi mà nướng đồ ăn các bạn không nên đặt một tảng lớn đồ ăn vào đây chúng ta nên cắt đồ ăn nhỏ rồi đặt vừa vặn vào cái vị nướng này nếu được thì các bạn lót một lớp giấy bạc dưới khay nướng và tưới một ít nước lên để khi mà chúng ta nướng hơi nước nó sẽ bốc lên nó làm mềm thực phẩm thực phẩm chúng ta nướng nó sẽ ngon hơn không có lo bị không có bị sợ bị khô bị cứng thì ờ, bếp nếu mà các bạn mua xe sử dụng bếp này một số khách hàng sử dụng á thì ờ, bếp ga nội địa Nhật thì gặp vấn đề về cái ngọn lửa nó bị đỏ nó không có được xanh đẹp như thế này thì cái đó có thể 95% là do cái van ga chúng ta sử dụng nó không có được hợp lý nó cho cái lượng tiết lưu ga không ổn định thì chúng tôi có bán một cái van ga lớp như thế này giá là 130 nghìn một cái ở những nơi khác á họ sẽ bán là 160 nghìn và quảng cáo là hàng nghìn khẩu